ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cái chạm 9 và ăn thẳng con đề 19 cái đường cầu lô khung của chúng ta thì uh, gần đây nhất là anh mình chia sẻ cho anh em là từ ngày mùng 1 tháng 7 đây chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai đây ngày hôm qua thì nó cũng ăn được con 01 hai nháy anh em nhé đó ngày hôm qua thì uh, của chúng ta là đề về con 19 và con 01 hai nháy thì chúng ta ăn được đề chạm 9 của mình trong cái dàn 8 số và lô khung ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được bạch thủ lô 01 phải không ạ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 thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé trực tiếp với mình đó trên Zalo thì sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn nó cao anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn không thì thôi anh em nhé số ok thì em cũng để ý đây cho mình về cái đường cầu đề lui tuần của chúng ta ngày chủ nhật mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất của chúng ta Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 này ở giải đặc biệt chúng ta kết hợp với lại giải 6 cho mình hai con này thì chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có đề lui tuần của chúng ta chạm 6 này một bốn Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Hai con này thì chúng ta lấy bóng thì chúng ta có bộ đề 14 anh em nhé. Thì mình kết hợp chạm vào cái bộ đề thì anh em để ý đây luôn cho mình. Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì đè về 16 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này tiếp tục ngày thứ tư đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 và ăn chạm 6 và ăn bộ đề 14 này phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này Chủ nhật ngày 11 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 9 bộ đề 04 chạm 9 này bộ đề 04 chúng ta có 040 này 090 này 545 này và 595 để chúng ta nuôi tuần chủ nhật ngày 11 tháng 9 này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 54 thì chúng ta đã ăn được con đề 54 này trong bộ đề 04 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ 6 này thứ 7 này đề về 90 thì chúng ta ăn được chạm 9 và ăn thẳng con đề 90 phải không ạ Chủ nhật ngày 18 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 1 và bộ đề 13 này Bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 này và 686. Để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 18 tháng 9. Ngày đầu tiên chúng ta không ăn. Ngày thứ hai đề về 21 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này. Ngày thứ ba này ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này trong bộ đề 13 đó khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần anh em nhé thì theo những cái đường cầu của mình test ấy, thì uh, vẫn ăn được trong cái dàn 8 số anh em nhé có đâu anh em nào cẩn thận thì chúng ta kết hợp cả cái bộ đề và cái đề chạm của chúng ta thì nó chỉ rơi vào tầm hơn 20 số thôi thì cái tỷ lệ ăn nó chắc chắn hơn còn đâu anh em nào có thể rảnh thì anh em có thể là test lại cho mình anh em nhé tiếp tục chúng ta lại có đề chạm 5 này bộ đề là bộ đề 04 bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 545 và 595 chạm 5 và bộ đề 04 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 25 tháng 9. Ngày đầu tiên không ăn này. Ngày thứ hai đề về 90 thì chúng ta đã ăn được con đề 90 này trong bộ đề 04. Tiếp tục khuyên xong, chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Thứ tư này. Thứ năm này. thứ sáu này đề về 51 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 anh em nhé đó mình test thì nó ăn được cả hai vừa bộ đề và ăn chạm đề nên là anh em có thể là cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được anh em nào mà thích về cái đường cầu tạp số bộ đề thì anh em vào bộ đề còn anh em cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cái chạm cho mình đó thì cái tuần này của chúng ta chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 của chúng ta đây thì chúng ta có cái chạm 6 và bộ đề 14 anh em nhé chạm 6 này Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Đường cầu này của chúng ta thì nuôi đến chủ nhật tuần sau. Đó thì cái tuần mới của chúng ta đây là cái đường cầu đề nuôi tuần chạm 6 và bộ đề 14. Anh em nào trùng cầu thì anh em vào tiền, không thì thôi anh em nhé. Còn về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đưa cầu lô khung của chúng ta thì quá là ok phải không ạ lô khung của chúng ta thì ờ, từ lúc mà mình ra video thì chúng ta chỉ có gãy hình như là hai lần thì phải không đa phần là chúng ta ăn thông luôn chủ nhật này ngày mùng 4 tháng 9 của chúng ta ở giải 3 này anh em lấy con số thứ ba bộ số thứ ba và con số thứ ba bộ số thứ sáu của giải ba hai con này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có bộ đề à chúng ta có lô khung 3 ngày chơi thứ hai này đến thứ tư của chúng ta thì có cặp 484 anh em nhé Ngày thứ hai thì chúng ta ăn luôn được con 48 này anh em nhé Ăn được luôn con 48 về thằng đặc biệt luôn Đó Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến Chủ nhật hàng tuần Thứ 5 này Thứ 7 này Chủ nhật ngày 11 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô 232 này. Để chúng ta nuôi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cặp 2332 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp anh em nhé. Thứ hai thì chúng ta ăn được luôn. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày 18 tháng 9 của chúng ta thì có cặp 343 này. Để chúng ta lui thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 34 anh em nhé. 34 của chúng ta ở giải 3 này luôn. Đó, thứ hai. Tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày 25 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 969. Để chúng ta lui thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 6996 Đó thì chúng ta ăn được cả cặp luôn Thì theo cái đường cầu lô khung này của mình chia sẻ cho anh em Thì đa phần là nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé Thì anh em có thể là vào tiền được cho mình Không phải lo lắng gì về cái đường cầu lô khung này Lô khung của chúng ta thì ăn thông bao nhiêu ngày rồi thì anh em cũng có thể là dồn vốn vào chúng ta đánh anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta đều có cặp lô khung là 5 năm và 00 anh em nhé 5 năm và 00 chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư cho mình về cái đường cầu lô khung này thì mình sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn nó đến 99 phần trăm đó thì anh em rảnh thì em có thể là test lại cho mình cho chắc chắn anh em nhé về cái đường cầu lô khung này